ngôi trường rất là cũ mọi người đây xuống cấp là làm bằng gỗ là các cháu là đang chơi chắc đang giờ ra chơi bye bye nữa mưa ứng nam à nữa ờ nên các bác cháu bảo là lần sau quay lại chơi hà pan nè không nữa sang bên lào đi phượt mà toàn ờ, gặp người ờ, khó khăn thôi mọi người ông chồng ông con mình cũng có tiền lẻ chơi đi ờ, ờ, Hiện tại ờ, Giang đang ờ, bắt đầu rời khu vực Sầm Nưa để đến với thành phố Viêng Chăn của Lào. Qua thì ở Sầm Nưa này thì buổi tối là bà con à, bên này người ta bán rất là nhiều những cái à, quần áo này hàng à, gia dụng về ban đêm như kiểu chợ đêm ở Lào đấy mọi người ạ từ thị xã Sầm Nưa này đến Viêng uh, Chăn của Lào thì mình phải đi đến gần 600 km mọi người ạ khá là xa một cái đoạn đường mình là ờ, cái xăng của Lào này trên đường đi ờ, có gì mình sẽ ghi hình lại cho mọi người cùng xem cái đoạn đường từ ờ, Sầm Nưa đến Viêng Chăn và dọc những cái con đường quốc lộ này để xem cuộc sống của bà con nhân dân Lào như thế nào đường Lào thì cũng như bên Việt Nam mình thôi cũng ờ, có đường nhựa khá là rộng để thoải mái mình đi như về ờ, văn hóa giao thông thì ờ, Giang chia sẻ mọi người là bên này văn hóa giao thông của Lào rất chi là tốt mọi người chấp hành rất là tốt đấy dọc ven đường này là xã Sầm Nưa này là những ngôi nhà của người đồng bào Lào xã Sầm Nưa này Giang thấy là đồng bào Lào khá là thân thiện mọi người ạ dễ gần lắm con gái à, Lào à, Sầm Nưa rất là xinh gái dễ mến dễ thương giao thông à, nhường đường à, của đồng bào Lào mọi người à, biết rồi rất là ý thức Đây là cái điểm cộng mà Giang sang này để trải nghiệm thực tế và chia sẻ với mọi người quá trình trên đường mình về uh, Viêng Chăn thì qua một cái bản à, ven đường của người Lào để Giang cũng à, giới thiệu cho mọi người biết về cái nghề dệt vải của người đồng bào Lào ấy à, khi mà mình dệt ra được cái khăn này cái áo rất là đẹp cái váy đẹp thì à, đi qua đây thì Giang thấy một chị người Lào là đang à, dệt mình vào à, ghi hình cho mọi người cùng xem nhé vai đi à. này là nghề uh, truyền thống ờ, dệt là những cái, cái váy của người Lào này những cái à, áo cái khăn somebody nó cũng như ở bên Việt Nam mình thôi cũng có đạp dưới cũng nhiều người Thái người Thái ở Việt Nam mình đấy Thế để làm ra một cái áo một cái ấy, truyền thống đang thấy là nhà nào hầu như cũng có Ờ, anh 눈이 어, 아니 흔들어가 미고 어. 어. như giang hỏi là cái nghề truyền thống dệt này ở quanh đây này khu vực đây là hầu như nhà ai là cũng cũng dệt cũng có thật em thấy là như vậy thì đa số là người biết là người Lào ít sống ở những cái ven đường này lắm hầu như Giang đi dọc đường mấy chục cây số mới, mới có một cái uh, ờ, chấn nó nhỏ nhỏ như thế này đa số thì mọi người à, hay ở tập trung trong bản này ở trong tận à, trên rừng đấy đa số là toàn đồi núi mà đây mọi người là không đội mũ bảo hiểm như đang nói rồi cái phải lanh lanh cũng à, sợi này cũng kiểu lấy như bên việt nam mình rồi sợi vải để cái sợi chỉ chỉ nó ra như này này mọi người này. đấy các bạn sang đây để trải nghiệm cũng có thể xem được những cô gái lào dệt vải trực tiếp bên này nhé người tay rất là khéo léo sắp đi <laughs> đây bên này là một người hay dùng xe tắc tơ này này quán Lào à, rất là nhiều mọi người nhé Đấy, một cái thị trấn bên đường nó nhỏ này thôi Đây, có một à, bác đang à, dệt đây là trường học của Lào đấy những ngôi nhà sàn của Lào này mọi người này đấy ngôi nhà sàn truyền thống này như người Thái à, ở bên Việt Nam mình đấy ngôi nhà sàn này nó nhỏ bé này hy sinh Với ô tô của Lào thì bên này rẻ hơn bên Việt Nam nhiều nha mọi người nhé Nếu một ờ, clip nào đó giang lên ờ, Viêng Chăn và thực tế mình lên thì ờ, quay ghi hình chia sẻ mọi người nó rõ hơn Dọc con đường này, nhà nào là cũng có khung gửi vải hết mọi người ạ trường học trẻ em Lào đây khó khăn hơn ờ, Việt Nam rất là nhiều mọi người ạ sang đây thực tế Giang mới biết đây cái trường uh, tiểu học của Lào đây các cháu nhỏ đang chơi ở đây rất là nhiều đấy uh, Giang có nói chuyện với các cháu nhìn ngôi trường rất là cũ mọi người đây xuống cấp là làm bằng gỗ các cháu là đang chơi chắc đang giờ ra chơi bài nữa mượn ứng nam à nữa ờ nên các bác cháu bảo là lần sau quay lại chơi nãy mình có uh, ghi hình đây là cái khu vực ở trên như kìa giờ mình tiếp tục ờ, lên lên trên uh, Hương Trăn nha mọi người nhé tuyến đường đang à, đang chạy lên xiên à, Khoảng à, về Viêng Chăn là tuyến đường quốc lộ 1C các bạn nào mà có ý định sang bên Lào hoặc sang Thái mọi người đi phượt bằng xe máy thì mọi người có thể đi những công trải nghiệm những cung đường ở bên Lào Đấy, bên Thái Lan và Việt Nam như thế nào nó khác nhau thế nào có cái sự thú vị riêng của mỗi quốc gia mọi người nhé Giang đây thì uh, đi sang Lào một hai lần rồi nhưng mà mình chưa đi vào sâu chỉ đi ở ven ven vùng biên thôi mình không đi bằng xe máy Đấy. lần này thì uh, Giang quyết định là mang xe máy sang và đi uh, trải nghiệm ở bên Lào là đi phượt đi qua rất là nhiều tỉnh quá trình mình đi qua tỉnh nào ở đâu uh, có gì thì mình sẽ chia sẻ với mọi người trên kênh để mọi người có thể biết à, ai uh, có ý định người muốn sang Lào đi à, phượt thì có thể à, biết thêm chi tiết về cuộc sống văn hóa Lào này mọi người đang à, thu à, làm à, dọn cái, cái lán hay sao hoa này là hoa chẩu nha mọi người nhá đây là cây chẩu Champa mà người hay nói là hoa đẹp Champa đấy là hoa đại đấy ở Việt Nam mình gọi là hoa đại mọi người biết rồi dọc con đường à, đi à, chỉ có đồi với núi thôi và đường thôi dân cư thì ờ, rất chi là hiếm ở ờ, ờ, bà con người Lào đã ít sống ở ven đường đó. bên Việt Nam mình ven đường dọc đường khá là nhiều ở đây cũng có một cái sự thú vị và lại là cũng người đi lại nó cũng an toàn đấy mọi người đi trên đường ven đường đấy ngôi nhà sàn à, nhỏ nhỏ của người đồng bào Lào này đấy người ta kiểu ngôi nhà rất là bé phía bên này cũng vậy nhà rất là truyền thống luôn nhá những người đồng Thảo Thái đấy mặc váy con gái Lào đấy. đây đây rất là xinh gái mọi người gái Lào rất là xinh đây những cái căn nhà nhỏ nhỏ như là mọi người có thể thấy này thoảng vâng. trên đường mình mới bắt gặp như thế nha mọi người nha chứ không phải là à, dọc toàn bộ đường này là lề đều ấy đâu nói chung là điều kiện uh, kinh tế của uh, dân Lào còn rất chi là khó khăn không như ở bên Việt Nam mình như kiểu dọc cái ven đường mà mọi người đi này thì uh, những cái ngôi nhà này những cái cuộc sống của người đồng bào này Lào này thì nó tương tự như ở trên bản đồng bào Hâm Mông bên ờ, Việt Nam mình ấy. Đa số là trên đường đi vắng vẻ lắm mọi người có rừng, núi và đồi thôi Không khí ờ, tùy theo ờ, những tỉnh như ở Sầm Nưa thì không khí rất là mát mẻ quanh năm tỉnh khác thì ờ, rất là nóng trí này là vị trí ờ, một cái ờ, huyện nhỏ nhỏ của Sop Pao vị trí này mình sẽ rẽ sang bên này mọi người nhé để đi lên ờ, Viêng Trần lên Siêng Khoảng là mình sẽ đi Viêng Trần thì như văn hóa của người Lào thì đồng bào dân tộc Lào bên này ấy, người ta đi theo đạo Phật khá là nhiều luôn Đây, trước mặt Giang là có một cái ngôi chùa đạo Phật của người Lào này Rồi những vị nhà sư rất là trẻ người ta đi khất thực hóa người Lào theo đạo Phật khá là nhiều ngôi chùa này giải rác nhiều đây có quán ăn của người Lào ngay đây thì mình vào mua bao thuốc này tiếp tục di chuyển lên ờ, phía trên kia thì đi đường khá là xa mà mình đất Somebody Đi khoan bố Khoan Đi Smoke Oh Lại bán Ừ ngân Sao Sao Hai mươi nghìn cái cung đường ờ, đi ờ, về viên Chăn này rất là cua mọi người ạ toàn đường đèo thôi nên là không thể đi nhanh được thời gian này ờ, đi dọc đường đang thấy là bà con là đốt nương này làm giấy này rất là nhiều khói bụi ô nhiễm môi trường nữa mình biết à cánh đồng lúa lào đây ở khu vực này thì đang à, thấy là đồng bào còn có một chút là gia đình à, cái, cái kinh tế là khá giả nhà xây rất là đẹp Trên đường ờ, về Viêng Chăn thì ờ, Giang ờ, gặp cái đám cưới của người đồng bào Lào Lần đầu tiên Giang được chứng kiến tận mắt Để mà mình trải nghiệm thực tế thì Giang thấy là cái đám cưới của người đồng bào Lào này cũng rất là đơn giản thôi Thế người ta cũng không cầu kỳ lắm, chỉ cần bắt cái dạp này thôi mời bà con đến ờ, uống bia anh em uống bia trở về dạp cô dâu không, không thấy đâu ạ à. nhưng hỏi hỏi người dân nên biết được là vui mọi người cưới người Lào gặp một cô dâu này. tham dự thì uh, mình mới biết được có lẽ là buổi chiều nay người tàn cuộc rồi là, là về đấy không thấy ờ, ảnh cô dâu đâu cả người ta cũng ngồi những cái bàn tròn tròn đấy thôi đây ở cái ven đường này mọi người này Sau một quãng đường uh, di chuyển thì hiện tại Giang cũng đã đến uh, cái tỉnh uh, Siêng Khoảng của Lào rồi. Tỉnh uh, Siêng Khoảng này thì uh, mọi người biết là nổi tiếng về cái cánh đồng chum ấy. Đấy. Hiện tại là tối thì uh, chắc là giờ mình phải đi uh, tìm cái uh, nhà nghỉ là nghỉ đó mọi người ạ. Cất đồ đạc đó. Chặng đường uh, dài di chuyển khá là mệt mỏi. tỉnh là cũng khá là lớn mà mình nhìn thấy là đây đây là đang nghĩ là cũng cũng à, đang nghỉ đó nhà nghỉ của Lào đấy tìm nhà nghỉ ở Lào qua đây một chút mình à, xem trên bản đồ nhé mọi người nhé Việt Nam rất nhiều cũng như là ở cái chỗ nhà nghỉ hotel nào à, somebody um, à, bed bedroom ừ, giờ đây không bỏ mi mi bỏ à, mình có nằm nằm rằng ờ, phòng nó anh qua nỉ mi wifi bỏ mi mi wifi à, cứ nâng kỳ lại à, ngắt keep and 250 50 250 คืนหนึ่งคืนหนึ่งสองแสนห้าคิดโอ้ชมน้ำตัวตัวนี้เราสองแสนอ๋อ ừ. à. sau quãng đường uh, di chuyển gần mấy tiếng đồng hồ thì Giang mới đến được Siêng Khoảng Vừa nãy thì uh, Giang cũng uh, vừa đi ăn tranh thủ xong Giờ mình mới về phòng trọ để nhận phòng trọ và ngủ nghỉ Ngày mai mình lại tiếp tục ra bên ngoài Siêng Khoảng mình đến đi cánh đồng Trung để à, ghi hình cho mọi người cùng à, theo dõi sau nhé thì à, qua đây Giang cũng chia sẻ với mọi người là trên cái đường đi của Giang đấy cũng gặp một số những người Lào cũng rất là khó khăn người ta cũng đi xin từng đồng từng cắt một để có thức ăn hàng ngày ấy. tuy là mình không có nhưng mà mình nhìn cái hoàn cảnh như vậy trong lòng Giang ấy thì rất là thương những người mà đồng cảnh với mình tuy rằng mình không giàu hơn người ta nhưng mình sẵn sàng mà san sẻ uh, với người ta một chút khó khăn ai cũng vậy thôi trong đời cũng sẽ có một lúc nào đó mình sẽ gặp khó khăn và thông qua đây thì Giang cũng muốn gửi gắm cái lời thông điệp tới mọi người là hãy san sẻ yêu thương nhiều hơn mình hãy uh, cùng nhau uh, giúp đỡ nhau dù là người bạn nào hay người bạn nước nào cũng vậy thôi mọi người ạ đấy ai cũng còn có cái tình cảm cả đấy còn về cái uh, chỗ nghỉ Lào thì thật sự là ở cái Siêng Khoảng này cũng khá là đắt đỏ 200 kíp một đêm nếu mà mình ngủ khách sạn là ba bốn sao ấy thì nó rơi 500 kíp à, nó mới rơi vào gần triệu tiền Việt 700 nghìn bình thường là ba trăm nghìn nếu mà lên Viêng Chăn thì uh, còn đắt đỏ nữa mọi người ạ còn à, cái à, hành trình của Giang thì còn khá là dài nên là Giang cũng à, xin phép được khép lại cái video của Giang ngày hôm nay đây thôi xin chúc cho tất cả mọi người có một buổi tối vui vẻ hạnh phúc và mãn bên gia đình người thân nhé nếu mọi người thấy hay yêu mến thì cho Giang xin một like chia sẻ và đăng ký ủng hộ kênh xin chào tạm biệt hẹn gặp lại tất cả mọi người ở video kế tiếp